lịch sử dân tộc dạng giữa ngàn năm vẫn đang còn đây âm thanh trống đồng bầu trời mây trắng rộng cánh cò bay sóng sâu bờ ca dưới ánh nắng vàng nhịp nhàng câu hò điệu hát mẹ ru sách mang tình yêu trong tim mỗi người lịch sử dân tộc dạng giữa ngàn năm vẫn đang còn đây âm thanh trông đồng bầu trời mây trắng rông cánh cò bay sông sâu bờ ca dưới ánh nắng vàng nhịp nhàng câu hò điệu hát mẹ ru sách mang tình yêu trong lịch sử dân tộc dạng giữa ngàn năm vẫn đang còn đây âm thanh trông đồng bầu trời mây trắng rộng cánh cò bay sóng xô bờ ca dưới ánh nắng vàng nhịp nhàng câu hò điệu hát mẹ ru sách mang tình yêu trong tim mỗi người khát vọng ngày mai quê hương cười đẹp xanh muôn hoa ý thức qua học tới chân trời tổ quốc ước mơ rừng xây quê hương việt nam trong lời thơ trong bài văn xanh giáo khoa việt nam sáng lên niềm tin khát vọng ngày mai quê hương cười đẹp xanh muôn Vâng, kính thưa toàn thể các đại biểu khách quý, hợp ca nam nữ đến từ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và nhà múa Học viện với bài hát Trang sức quê hương nhằm vào lời Trần Hoàng Kiến, ca khúc đạt giải nhất cuộc thi đã khép lại lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác Trang sức tôi yêu năm 2022 nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ngày hôm nay.